Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh và các cái đồ độ chế nhỏ lẻ khác Các bạn xem video của mình đừng quên nhấn đăng ký kênh Bật chuông thông báo để nhận được những cái à, thông báo khi ngay khi có video mới đăng lên à, Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình à, Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu vi size có vi sai à, sử dụng nhông xích xích này là xích đôi xích của xe máy các bạn không có xích đôi có thể mắc xích đơn cũng được không có vấn đề gì cả sau này nó mòn thì mình chuyển qua cái nhông còn lại nó cũng rất là tiện hoặc là các bạn thích nhông đơn thì mình thay nhông đơn tuy nhiên thì à, cứ để nhông đôi thấy cũng được không vấn đề gì cả về à, nguyên lý hoạt động thì à, trước tiên nói về cầu vi sai là cái cầu mà ta có thể truyền lực sang hai bánh với à, tốc độ khác nhau khi vào cua là hoàn toàn được đó được gọi là cầu vi sai còn những cái loại mà trục mà truyền hai à, bánh ra tốc độ cùng một tốc độ ấy thì gọi là trục bình thường không có vi sai và nó vào cua nó sẽ có một bánh bị trôi và một bánh bị kéo rê đi đó là cầu không vi sai thì đây là một cái bộ cầu vi sai mình đang à, lắp trên cái bộ cầu này là một cặp bánh 400-8 gai máy cày thì à, có khách hàng có cái nhu cầu như vậy để chạy trên những cái đường lầy đường trơn thì à, mình sẽ setup như vậy còn các bạn có thể sử dụng loại bánh khác cũng được cứ miễn sao có bốn cái tim ốc như thế này bốn con ốc này có khoảng cách là vuông 7 và chéo 10 ốc 14 đấy đường kính cái uh, quả bánh này là 40 các bạn có thể lắp bánh khác tùy ý bánh 500 trừ 12 loại gai máy cày bên em cũng có bán các kích thước rộng thì các bạn vui lòng liên hệ vì uh, nó có khá nhiều loại khác nhau như ở đây là 87 thì lắp bánh lên là nó khoảng gần 1 mét nó thành 97 gì đó cầu này thì nó phù hợp với những cái loại à, động cơ điện hoặc là các bạn à, lắp xe máy cũng được nhưng mà nó sẽ à, khó về mặt số lùi còn nếu các bạn sử dụng cái cầu cái động cơ 3 tiến một lùi động cơ xăng 3 tiến một lùi 125 phân khối ấy, thì nó cũng rất phù hợp với cái cầu này đấy các bạn lưu ý nhé với cái cầu V6 này ấy, mà sử dụng với cái động cơ 3 tiến một lùi thì rất là ok Đấy. Ờ, video của mình ờ, đến đây là kết thúc các bạn có ờ, liên hệ hay là chi tiết gì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 cầu này có cả dòng dành cho phanh đĩa các bạn nhé các bạn thích thì có thể làm thành phanh đĩa cho các bạn được